Chiếc Honda CRV 2022 lăn bánh tại thị trường Việt Nam lúc này nó khoảng độ 1 tỷ 040 triệu Đấy là bản G nhé Còn bản G này của tôi có giá khoảng độ 1 tỷ 014 triệu Tức là tiết kiệm khoảng hơn 100 triệu so với cả xe mới Chiếc xe này là chiếc xe sản xuất 2021 Lăn bánh được khoảng độ 5.000 cây số rất mới Biển các bạn nhìn thấy rồi như vậy là các bạn mua cái xe này các bạn sẽ tiết kiệm được hơn 100 triệu Đấy là trên lý thuyết còn trên thực tế khi các bạn gặp tôi các bạn phải tiết kiệm thêm nhiều nhiều nữa Nếu các bạn thực sự thiện chí mua chiếc xe này à, Mình có hiện tại có hai chiếc nhá Bản màu xanh G2021 và bản màu trắng Bản màu trắng này thì đang ngấp nghe có người đặt cọc Nhưng các bạn hãy xem nhanh và quyết nhanh Honda G ờ. sẽ có đôi chút khác biệt so với Honda L Ví dụ như cửa sổ trời, ví dụ như gương uh, túi khí ví dụ như là mặt ờ, trước rồi là đèn sương mù đây ví dụ đèn sương mù ở đây thì nó sẽ là cái đèn sương mù uh, dạng uh, dạng led đấy thôi chứ không phải là dạng dạng led chạy như là bản L về cơ bản thì bản G nó rất là tương đồng với các bản L và nó rất là ok rất là đầy đủ để các bạn sử dụng Honda dạ. CRV một chiếc xe COV tốt đắt hàng khu vực Bắc Mỹ đắt hàng ở khu vực Đông Nam Á và vừa mấy tháng vừa rồi Honda CRV lại lọt top những chiếc xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Rất là quen thuộc thôi. Tôi giới thiệu này nhiều lần rồi. Bộ mâm đa chấu khỏe khoắn với hai màu kim loại. Uh, mặt lốp thì hơi dày một tí mặt lốp hơi dày một tí nó đảm bảo cho cái việc cách âm tốt nhưng mà nó sẽ không được thể thao như mặt lốp nó mỏng với la răng dày đấy là một sự đánh đổi nhất định rồi về phần uh, hông chúng ta sẽ có một phần hông rất là vuông vức khỏe khoắn hiện đại với đường chrome chạy song song một chút những cái nếp gấp ở đây Ờ, rồi tay lái thì là tay lái dạng ờ, không tay nắm cửa thì tay nắm cửa dạng như là mở thông minh chúng ta có cái bệ bước chân lắp sẵn theo xe chúng ta có cam nhưng mà không phải ở bên này mà cam bên kia gọi là cam sườn camera launch một chút đánh đổi khi mà sử dụng camera launch shot đó là ờ, quan sát được sườn nhưng lại không có cảm biến điểm mù không và camera lens shot chuyện này nó nằm trong cái gói công nghệ sensing của Honda quên bén đi mất mà không nói các bạn ban đầu là trước cái đầu xe trước cái đầu xe nó có một cái camera ngay phía trước Ờ, kính này và trước đầu xe thì nó có một cái radar nhé radar cảm biến vật thể ở ngay trước đầu xe ngay dưới logo của Honda đấy nhưng cơ bản thì mình giới thiệu các bạn là chiếc này nó là chiếc G Sensing với đầy đủ tính năng cơ bản như là hỗ trợ lệch làn cảnh báo lệch làn phanh khoảng cách bám đuổi uh, uh, theo xe phía trước với tốc độ tương ứng gọi là ACC đấy, Adaptive Cruise Control tiêu hao của CRVL một khả năng tiêu hao nhiên liệu rất là ổn tương đương với cả một chiếc sedan 2.0 tại sao như vậy các bạn nhìn đây 6,9 lít trên 100 km kết hợp cho đến 8 à, lít ngoài đô thị à 8 lít trong đô thị và 7 5,7 lít ngoài đô thị nó tương đương với một cái sedan à, hạng C đấy ạ nó tương đương luôn với sedan hạng C máy 2 chấm trong khi cái trọng lượng khô của nó có thể lớn hơn một chiếc sedan hạng C đúng không ạ máy 1.5 công nghệ Earth Rim turbo tiết kiệm hiệu quả và đông xe một cái đèn hơi kiểu boomerang nhưng không phải boomerang một cái dạng gọi là 3D đổi khối chạy từ phần uh, cánh gió phía trên cho đến phần uh, cửa phía dưới rất là đẹp rất... nhận diện rất quen thuộc của Honda đấy là cái cánh này mới cánh chrome ôm và bao lấy cái logo của Honda rất quen thuộc rồi ốp sau của chiếc CRV chúng ta có một bản 5 cộng 2 một bản 5 cộng 2 và hai chỗ ở dưới thì sẽ phù hợp với các bạn trẻ uh, nhỏ rồi đựng đồ cái này thì cũng rất là dễ hiểu thôi và khả năng tìm biến không gian bên trong của cái cốp này đó là gập gập gập và gập chúng ta sẽ gập 40 40 60 40 hay 50 50 thì đấy những cơ bản nó sẽ rất rộng rất là thoáng để để đồ một cái điểm mình rất là ưng ở phong kiến vật đuôi này đó là cái ờ, ống xả hai cái ống xả kép thể thao đây các bạn nhìn này mình rất là ưng cái thiết kế này cũng như cái phần uh, chrome dạng body uh, kiểu cũng uh, sáng sủa thể thao <laughs> đây là cái phần mình rất là ưng bởi vì uh, nó là nó định nghĩa cho Honda là một cái xe thể thao nó không giả cầy nó không phải ống xả kiểu kiểu kiểu dạng giả giả lập gì gì đó xong lại giấu xả bên dưới như một số xe thậm chí là xe châu Âu luôn Ôi. nhá một chút tóm gọn về nội thất của Honda CRV hiện đại hiệu quả tiện dụng rộng rãi chúng ta sẽ có một cái ờ, vô lăng rất quen thuộc của Honda với rất nhiều nút bấm trên này thì mình sẽ tìm hiểu sau vì nó sẽ chứa những cái công nghệ của ờ, gói Honda Sensing ở trên này mình sẽ hướng dẫn các bạn sau ở ờ, vô lăng dạng 3 chấu rất là ôm và đặc sản của Honda đó là lẫy chuyển số trên vô lăng tất cả các mẫu xe Honda gần đây và các thế hệ trước đều có lẫy chuyển số trên vô lăng đây là đặc sản của Honda vì Honda họ có có trong mình cái gen của thể thao xe thể thao xe đua xe công thức một xe mô tô đây là điều mà Honda luôn mang lại cho các bạn khi các bạn cần có cảm giác lái hưng phấn chúng ta có một màn hình thông số dạng digital hiển thị rất sắc nét trực quan đơn giản dễ hiểu nhưng ta cái từ trực quan của mình đã, đã bao hàm rất nhiều yếu tố rồi có màn hình giải trí khoảng độ 5 đến 7 inch gì đó uh, kết hợp với cả Android Auto rồi Apple CarPlay nói chung là đầy đủ không thiếu cái gì cả à, Ecom rồi là um, phanh điện tử brake hold những cái chế độ an toàn khác cơ bản và đương nhiên của nhiều cái xe như là ABS, EBD rồi là VSA vân vân và vân vân thì tất cả những cái đấy là các bạn đã biết hết rồi rất quen thuộc. Dạ. Da của chiếc này thì cũng tương đồng với bản L. Một cái bộ da nói chung là cũng đẹp đẽ và gọn gàng, có tính thể thao, ghế khá ôm nhá. Ghế rất là ôm, ngồi rất thoải mái một điểm nữa mình luôn đánh giá cao xe Honda là một có một bệ tì tay rất là rất là ổn một cái bệ phanh cần số điện tử phanh brake hole cũng rất là thoải mái và tiện dụng nội thất ốp gỗ khá sang trọng kết hợp với những cái ờ, chi tiết kiểu chrome như phần ốp ở cái mở cửa ở đây với cả xung quanh mặt tắp lô đây ví dụ như phần gỗ này và phần này ghế thứ hai nó đều đáp ứng được yêu cầu sử dụng hàng ghế thứ ba cũng đáp ứng yêu cầu sử dụng và cái thứ hai có cửa gió phía sau rồi điều hòa hai vùng rồi các cổng sạc rất rất tiện dụng và đủ dùng cơ 1.5 cho công suất 188 mã lực ở giải vòng tua khoảng độ 2.500 vòng và cho công moment sắn khoảng độ đó khoảng độ 240 đến 250 Nm tại giải vòng tua khoảng độ 5.000 6.000 gì đó con số không quá quan trọng quan trọng là các bạn khi bạn đạp ga các bạn cảm nhận được điều gì tất nhiên sẽ có hơi có một cái gì đó gần gận của turbo nó chưa được hoàn chỉnh theo cái mong muốn của bạn nhưng bù lại chúng ta sẽ có một cái máy tiết kiệm xăng hiệu quả và rất là êm ái không có tiếng ồn nhưng tiếng, tiếng turbo ban đầu thì nó sẽ hơi tạo ra một, một chút cái tiếng turbo nếu các bạn đạp thốc ga nếu như sedan mà chạy <laughs> ờ, không có công nghệ kiểu uh, y công như là honda thì hơi khó tiết kiệm uh, về những cái yếu, yếu tố khác của honda như là về độ ồn thì mình cũng không dám chia sẻ được nhiều vì mình không có thước đo nhưng cơ bản thì thời điểm gần đây honda họ dần dần họ tăng cái vật liệu trên xe cũng như là các giải pháp để chống ồn mình nghĩ là nó hoàn toàn chấp nhận được trên chiếc xe này thứ hai về cảm giác tay lái mình rất ưa cái cảm giác tay lái của CRV, đặc biệt là CRV hất từ đời 2019, 2018, 2019 hất trở về đây vì nó có cái khả năng à, thay đổi lực gì đó, tức là khả năng biến thiên theo lực và đáp ứng được cái mong muốn của mình, tức là ý nói nó khôn hơn, tay lái nó khôn hơn, cảm nhận tốt hơn. Cái tay lái nó sẽ liên quan đến thân xe, cái tay lái nó sẽ liên quan đến trục lái, liên quan đến cả lốp, liên quan đến cả mặt đường và nó cho một cái phản hồi tốt thì cái tay đấy là một tay lái tốt và rất nhiều yếu tố khác Thế thì ờ, ở Honda mình chấm điểm 8,59 ờ, cho cái tay lái của Honda Đó là cảm giác mình ưa thích ở chiếc xe này Ngoài ra thì nó có một cái thân cũng ờ, rất là linh hoạt Khi mình cần di chuyển đó rồi giới thiệu với anh em một chút về sensing nhé cái sử dụng sensing nó rất là dễ bởi vì các bạn chỉ cần đọc qua lý thuyết một vài lần sau đó các bạn thực hành thì nó cũng rất là đơn giản thôi à, ví dụ ở đây chúng ta sẽ có những cái nút ở trên mặt tablo ở à, trên cái tay lái như này ở ờ, phía bên tay phải các bạn các bạn nhìn thấy một cái vô lăng với hai đường chéo, hai đường thẳng. Đây chính là cái công nghệ sensing. Khi các bạn ấn nút này nó sẽ ra những cái hệ thống hỗ trợ lệch làn tức là là cảnh lệch làn. Nút bên bên tay phải nó sẽ giúp bạn bật cái chế độ gọi là ACC và LCAS. Nó chính là Adaptive Cruise Control và uh, à, Lane Keeping Assist, Assist gì đó, tức là một cái hỗ trợ về làn với cả kết hợp với cả cái chế độ bám đuổi uh, tương thích với cả cái xe phía trước. Cái này mình thử rất nhiều lần rồi và khi các bạn muốn tăng giảm tốc độ thì ấn set set và rest tức là tăng giảm hoặc là xóa hoặc hủy lệnh thứ hai nữa là khi các bạn nhìn thấy biểu tượng ô tô với khoảng cách phía dưới đó chính là cái khoảng cách mong muốn của các bạn so với các cái xe phía trước các bạn ở nút này còn một nút nữa đó là nút cảnh báo va chạm phía trước thì nó ở bên tay trái các bạn thôi đó bên tay trái các bạn quên mất trong cái cái công nghệ sensing mình chưa nói các bạn đấy chính là đèn AHB đèn AHB chính là đèn điều chỉnh góc chiếu và đèn điều chỉnh cường độ sáng khi mà cái xe này vận hành trên đường đây cũng là một công nghệ an toàn khá văn minh của Honda